Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 nhuần năm Quý Mão, ngày này là ngày Đinh Hợi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc cao Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ kỳ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tứ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày đinh hợi, tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm, ốc thượng thổ, kỷ tuổi, tân tỵ, quý tỵ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành mộc cục, sông với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Về tuổi sông khác trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi kỷ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Tuổi sông trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt ân tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành, tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý được tam hội nâng đỡ nên công việc thuận lợi hơn hẳn ngày trước. Đi làm ăn xa có quý nhân giúp đỡ hay được người khác chỉ đường dẫn lỗi. Những người tìm kiếm sự ổn định cũng dần ổn trong thời gian này. Lại thêm thiên ấn chiếu mệnh nên ngày này Tý khá cô độc, có phần lạnh lùng, ít nói, trầm tính do mệt mỏi và muốn trốn chạy khỏi các mối quan hệ. Người tuổi Tý cần phải tiết chế lại cách ăn nói quá thẳng thắn, đôi lúc quá vô tâm sẽ làm người khác khó chịu. Cục diện hai hành thủy tương hòa, nên tiền bạc không đến nỗi tệ. Dù không giàu có như nhiều người nhưng ít ra người tuổi Tý cũng đủ ăn đủ mặc. Bạn bươn trải một mình, không ai nâng đỡ nhưng tiền bạn làm ra đều là đồng tiền sạch sẽ. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, dù không mang ác ý nhưng bạn hay vả miệng. Tử vi tuổi Bính Tý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 Trong ngày được tam hội trợ vận, cho nên người tuổi Sửu làm ăn phát đạt, người kinh doanh được khách hàng tin tưởng, người làm công chức sớm có thành tích tốt. Công việc thuận lợi như ý, bạn còn được đồng nghiệp và cấp trên vô cùng yêu quý nữa. Việc củng cố các mối quan hệ, thắt chặt các liên kết quan trọng, nó sẽ giúp ích cho bạn trong công việc, sự nghiệp về sau này. Tình cảm kém may mắn vì thổ khắc thủy, đặc biệt là các bạn trẻ, giữa bạn và người ấy thường xuyên xuất hiện những xung đột, chuyện nhỏ hóa lớn, người trong nhà với nhau thì cảm thấy ngột ngạt vì những chuyện lặt vặt. Thiên tài chiếu vận, báo hiệu tuổi Sửu có được những vận may bất ngờ từ trên trời rơi xuống, có cơ may trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên bạn nên chăm chỉ làm ăn, đừng xa đà vào những trò cờ bạc, đỏ đen, rượu chè, kèo lộc đi hết không còn lại gì cả. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy dành sự lương thiện cho những người biết cảm ơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu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 của tuổi dần. Xem tử vi cho thấy, người tuổi dần thường khó kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng hôm nay nhờ lục hợp quý nhân che chở mà bạn biết cương nhu thích hợp. Nhờ đó, có người trước đây không ưa nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng với bạn. Ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh nên con giáp tuổi dần tự trách rằng mình kém cỏi, yếu đuối. Nếu cảm thấy mình rơi vào một tình huống đầy khó khăn nào đó, hãy tìm tới bạn bè, Người bạn mà bạn có thể tin tưởng sẽ giúp đỡ bạn vượt qua khoảng thời gian này bằng những lời khuyên giá trị và thấu đáo nhất. Ngũ hành tương sinh lại mang đến tin vui về tình cảm cho bản mệnh tuổi dần. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì bạn có thể ngỏ lời lúc này vì cơ hội thành đôi rất cao. Những cặp đôi từng giận hờn thì lúc này cũng là lúc để hai bạn hòa giải. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Sức khỏe là vốn quý, chớ nên lơ là kẻo bệnh tật tìm đến.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 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy người tuổi Mão có tam hợp trợ vận nên công việc khá hanh thông, tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Dù tham công tiếc việc, chăm chỉ số một, nhưng Mão nên biết đâu là điểm dừng nhé chứ đừng tham làm quá, lại ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân. Ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, nên mối quan hệ với cấp dưới, đồng nghiệp không được tốt lắm, có hiện tượng đặt điều nói xấu nhau vận tình cảm không được tốt, người độc thân dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng không được đáp lại. Được cái thủy sinh mộc, nên tiền bạc khá khẩm, làm ăn tự do, làm dịch vụ có lộc. Hôm nay bạn có thể ra ngoài tụ tập cùng bạn bè hoặc mua một món đồ nhỏ cho bản thân, không cần phải tiết kiệm quá chi lý nữa. Một bữa ăn ngon bên gia đình sẽ giúp cải thiện tâm trạng của bạn rất nhiều. Câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Nên ghi nhớ người ở bên bạn lúc vất vả,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 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày thứ năm này, người tuổi Thìn gặp chính tài che chở nên công việc gặp nhiều may mắn, công việc ổn định, không có gì phải lăn tăn cả. Hãy cứ đi làm, tận hưởng ngày tháng vui vẻ, nói chuyện thoải mái với đồng nghiệp là được. Việc mình mình làm, cần gì phải bận tâm nhiều. Cục diện thổ khắc thủy lại khiến tình cảm lao đao, Thìn khó phân biệt được lòng người thật giả ra sao. Chuyện tình duyên thì không nên ép buộc, chúc bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp hơn thay vì đau khổ vì người hiện tại. Tiền bạc kém may, bạn đang cần tiền gấp nhưng việc kiếm tiền lại khá khó khăn. Lúc khó khăn mới biết ai thực sự tốt với mình. Bạn có thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người thân nếu cảm thấy quá bế tắc. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Người có bản lĩnh là biết tha thứ cho người khác. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Mỗi sáng thức dậy vẫn khỏe mạnh là hạnh phúc,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 nên con giáp tuổi tỵ hôm nay rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Bạn dễ hành động bộc phát và tự đẩy mình vào khó khăn. Có thể có người ác cảm chỉ vì cách hành xử thiếu khôn ngoan của bạn, chứ không phải vì năng lực bạn kém. Chính tài chiếu mệnh, dẫn đường chỉ lối để người tuổi tỵ có tầm nhìn xa trông rộng và bạn có thể tiếp cận nhiều cơ hội kiếm tiền. Điều quan trọng là bạn có thể chấp lấy thời cơ khi nó tới hay không mà thôi, do đó luôn nỗ lực học hỏi để phát triển bản thân, dễ dàng đón cơ hội hơn. Ngũ hành xung khắc cho thấy, bạn đã lơ là với sức khỏe của mình quá lâu và đó là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, ăn uống không ngon miệng. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn bất hòa luôn là nguyên nhân dẫn đến chia ly, đổ vỡ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công việc bất thuận, sai lầm gây tổn thất ít nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, áp lực công việc khiến tinh thần đi xuống. Tử vi tuổi Tân Tỵ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 số 64. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, tím. Quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân. Tử vi thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Trong ngày gặp thủy khắc hỏa cho thấy, người tuổi ngọ có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Dù là vợ chồng cũng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, nhưng càng là những lúc như vậy, bạn lại càng không nên nóng nảy, nói ra những lời thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia của mình. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh cũng chớ nên nghĩ đến việc giành phần thắng về mình. Hãy chủ động làm hòa với người ấy, bởi mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Tuy nhiên, trên phương diện tài chính, nhờ có thiên tài phù trợ mà bản mệnh tuổi ngọ dễ gặt hái được những khoản tiền khả quan. Đó có thể là khoản tiền do các công việc phụ của bạn mang lại, hoặc đơn giản bạn là con giáp được thần tài ghé thăm. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, không nên cố gắng giành phần thắng về mình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, chủ động làm dịu đi những mâu thuẫn. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 chăm sóc rất chu đáo từ một nửa của mình, hứa hẹn đây là ngày hạnh phúc tròn đầy. Thiên quan chiếu mệnh, nhắc nhở người tuổi mùi phải chủ động hơn nếu không muốn vướng vào rắc rối. Sự chậm trễ của ai đó có thể làm gián đoạn công việc của ngày hôm nay, nhất là trong trường hợp bạn dành quá nhiều thời gian cho nó. Thế nên bạn cần có một ranh giới cụ thể và kiên trì với ranh giới đó nếu bạn muốn giải quyết ổn thỏa các công việc của mình. Trong ngày cũng gặp thủy thổ xung khắc, Dự báo sức khỏe đang giảm sút đáng kể khi bạn ăn uống thiếu khoa học trong thời gian dài. Không những thế, bạn không ngủ đủ giấc, thường xuyên thức khuya để làm việc. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Hãy khiêm tốn và lắng nghe thì mới có lợi cho bạn hơn. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý định hãm hại bạn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Thể hiện được năng lực của bản thân, ghi điểm trong mắt cấp trên.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 khi bạn là ma cũ, hãy tôn trọng nhân viên mới, bởi bạn cũng từng là nhân viên mới, sau này bạn sẽ được họ giúp lại khá nhiều. Những bạn đang xa quê lập nghiệp cũng đỡ vất vả hơn trong ngày này. Về mặt tình cảm, do ảnh hưởng từ cục diện thủy sinh kim, nên có thể trong gia đình bạn sắp có tin vui, hoặc bạn chính là người có tin vui như sinh nở, cưới hỏi. Đôi khi có một vài khúc mắc nhỏ, nhưng điều này chỉ giúp tình cảm của cả hai thêm bền chặt, thắm thiết hơn. Trong ngày này tài lộc của người tuổi thân có sự khởi sắc, bạn có thể nghĩ tới việc phát triển thêm công việc kinh doanh trong ngày hôm nay. Thân khá thông minh và biết cách cân bằng mọi thứ, bạn sẽ làm ra tiền bằng chính bàn tay của mình. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, người biết buông bỏ sẽ hạnh phúc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, nếu mệt quá thì đừng gồng mình cố gắng. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, muốn đạt được ước mơ, cần lên kế hoạch sớm. Tử vi tuổi canh thân,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 từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, tím. Quý nhân phù trợ, thìn, tý. Tử vi thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Trong ngày gặp thiên quan lâm vận, người tuổi Dậu nên cẩn thận kẻo bị cấp dưới, đồng nghiệp chơi xấu. Khoảng thời gian này bạn càng vất vả thì càng phải cố gắng nỗ lực để mang về nhiều thành tích tốt, mở rộng đường cho tương lai sau này. Về mặt tình cảm chịu ảnh hưởng từ thủy sinh kim, nên dậu có một ngày ngập tràn niềm vui và tiếng cười nhờ người thân. Tình cảm tốt đẹp, thời gian này may mà có người ấy bên cạnh nên bạn có thêm tinh thần. Vận tài lộc trong ngày thứ năm này của người tuổi dậu có được quý nhân phù trợ, nên không có khó khăn nào có thể làm khó bạn. Chuyện tiền bạc hanh thông là nhờ sự cố gắng của bạn. Từ trước giờ, tiền không tự nhiên rơi xuống, mà do bạn tự cày cuốc mà ra. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu,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 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, trong ngày có chính quan xuất hiện, báo hiệu cho bạn biết rằng thời cơ kết hợp với sự may mắn có thể đem lại cho tuổi Tuất sự thành công ngoài mong đợi, thế nên bạn hãy kiên trì và có sự chuẩn bị chủ động sẵn sàng. Khi thời cơ đến, điều bạn mong muốn sẽ xuất hiện mà thôi, thế nên đừng chần chừ và thụ động nhé. Tuy nhiên, tình cảm lại không được thuận lợi vì thổ khắc thủy, có thể Tuất sẽ chọn rời xa một người vì cảm thấy không thể đi chung cùng nhau trên một con đường nữa. Trong mọi mối quan hệ, bạn hay phải chịu thiệt thòi nhiều hơn người khác. Nhiều kẻ đang lợi dụng sai lầm để hạ thấp bạn, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín, khiến bạn làm ăn khó khăn, tiền bạc dễ bị hao hụt. Điềm báo trong ngày có hao phá tài lộc, cần thận trọng với những quyết định liên quan tới chuyện tiền bạc, không nên tùy tiện hao phí. cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng xử lý được những vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, duy trì mối quan hệ xã giao hài hòa sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường phát triển của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, những tổn thương gây ra bởi nóng giận là không thể bù đắp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, thi thoảng bạn cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mọi thứ không tồi tệ như bạn nghĩ. Các chỉ số trong ngày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 ngày 30 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cục diện ngủ hành hợi hợi tự hình, làm cho trí tưởng tượng của bạn đang đi quá xa, khiến bạn có những nỗi lo sợ mơ hồ không thể giải thích nổi. Việc bạn cần làm lúc này đó là đối mặt với thực tế và chủ động xử lý tình hình chứ đừng suy diễn nữa. Kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở cho con giáp tuổi hợi biết rằng lúc này một kế hoạch, một ý tưởng nào đó của bạn có thể sẽ bị hiểu nhầm nếu bạn không kịp thời diễn giải thế nên bạn nên dành thời gian để chia sẻ một cách thấu đáo và cận kẽ những chi tiết của kế hoạch, ý tưởng đó cho mọi người nắm bắt nhé. Thủy khí vượng cũng cho thấy, lâu nay bạn đang chăm sóc sức khỏe không đúng cách, nên cơ thể không được mạnh khỏe như mong muốn. Đã đến lúc bạn cần nghỉ ngơi và học hỏi thêm cách khoa học hơn, mới mong có thể thay đổi tình hình. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, tình cảm gia đình không mấy hài hòa, khó tránh mâu thuẫn nảy sinh. Tử vi tuổi đinh hợi,